Xin chào ờ, tất cả anh em Đấy, cái video này tôi uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái uh, bộ đồ chơi Đấy, bộ đồ chơi uh, tài xỉu bịp Đấy, báo dung không tang mà nó rất là hiệu quả cho anh em khi mà anh em đi chơi tài xỉu bịp hay là anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những sân chơi nào thì anh em có những cái tỷ lệ thắng lên tới 80 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đó thì à, anh em nào mà đã chơi qua cái bộ ờ, tài xỉu báo dung không tang này thì anh em cũng đã biết được cái hiệu quả của nó còn rất cũng rất nhà nhiều anh em cũng chưa biết được cái bộ đồ chơi này thì ngày hôm nay tôi làm video này để giới thiệu cho anh em giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi uh, tài xỉu này nhé cái bộ đồ chơi tài xỉu này đó chính là cái bộ tài xỉu cảm ứng nhé tài xỉu cảm ứng thì cái bộ tài xỉu cảm ứng này anh em có hai cách để anh em chơi được cái tài xỉu cảm ứng này cái cách thứ nhất là anh em có thể động được vào hột Đấy, anh em động vào hột thì là anh em sẽ lấy cái miếng dán này Đấy, hoặc là anh em lấy cái chấm này đây anh em đó hoặc là anh em lấy cái chấm này chấm rất là nhỏ thôi anh em nhé đó. đây là cái chấm thì uh, anh em nào vẫn chưa biết thì là anh em ờ, sẽ thấy đây đây chính là cái cảm ứng ờ, tài xỉu nhá Đấy, cảm ứng này anh em có thể đánh được cả bộ cua Đấy, tài xỉu sóc đĩa hay là thậm chí anh em đánh được cả cả bông vúc luôn nhá đó đây là cái chấm còn đây chính là hai cái bộ hột Đấy, hai cái bộ hột này là mai tôi sẽ vận chuyển cho khách Đấy, thì uh, mượn đỡ khách một hôm Đấy, mượn đỡ khách một hôm để tôi test cho anh em Đấy, tôi review cho anh em cái bộ ờ, tài xỉu báo dung không tang này nhá thì cái bộ hột à thì cái ờ, chấm ờ, cảm ứng này tôi đã đưa sẵn vào trong cái bộ hột à, tài xỉu này nó được làm ở trong cái mặt lục nhá khi nào mà anh em chơi hay là khi nào mà người ta sóc người ta lắc cái bộ hột tài xỉu này thì là nó sẽ báo dung cho anh em Đấy, thì khi nào mà anh em nhận được báo dung thì là anh em sẽ đánh lục đấy, lục thì anh em sẽ đánh lục tài nhé đó nói rõ rệt cho anh em hiểu đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thứ nhất là tôi sẽ test cho anh em test cho anh em ở đây test cho anh em cái gì là tôi ở đây test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột này đấy cái tăng tích của cái ờ, bộ ờ, cảm ứng ờ, tài xỉu này đấy xem là cái lời nói của tôi nó có chuẩn xác hay không nhé thì đến sân chơi anh em thử thì anh em thử những cái gì em thử làm châm nước muối dọn đèn đấy đấy là cái mà để cho anh em à, đi à, chơi tài xỉu bịp anh em bắt buộc anh em phải thử những cái những cái đồ chơi của anh em đấy, khi mà anh em mang đến nhá đây thì tôi sẽ gọn này ra gọn này ra bên thì uh, trước khi vào thử cho anh em tôi cũng nói qua luôn về cái bộ ờ, tài xỉu cảm ứng này cái bộ uh, hột tài xỉu cảm ứng này cái bộ hột tài xỉu cảm ứng nó hoàn toàn không ta, cái thứ nhất cái thứ hai nữa là đi kèm theo nó nó là cái bộ máy rung Đây. cái bộ máy rung này thì nó nó hơi khác so với những cái bộ máy rung thường thì cái bộ máy rung này tôi đã làm vào trong cái nón thì cái nón tôi không để ra đây vì là không muốn lộ mượn của anh em mà nên là không muốn lộ đấy thì là anh em thông cảm về điều đó tôi sẽ tôi sẽ ờ, đội cái nón tôi sẽ đánh xong đấy nhá thì cái nón này là cái nón mà nón báo dung mới nhất bên tôi nón quét báo dung mới nhất bên tôi nó được làm mà anh em có thể là đứng anh em đánh được đấy cái nón này là nón quét tài xỉu báo dung tầm xa nhé báo dung tầm xa tầm xa nó là bao nhiêu nó tầm một mét rưỡi cho đến một mét bảy tôi cao một mét bảy tôi đứng tôi đánh cũng được đấy, thì đấy là cái lợi cho anh em khi mà anh em đi đến sân chơi anh em không cần phải ngồi xuống sân chơi mà anh em chỉ cần đứng đấy, làm sao mà nó bắt được cái bộ hột thì anh em sẽ đứng ở trên cao anh em đánh xuống nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào để thử cho anh em tăng tích của cái bộ hột này đấy, thử tăng tích của bộ hột này thì nó như thế nào đấy, thử cho anh em làm trầm này à, thử cho em nước muối này đấy, muối này nước muối thì nổi đều đúng không anh em cho anh em à, nam châm này nam châm không hít nhá anh em nhé Đấy, tôi sẽ dọn đèn cho anh em này rất là trong đúng không anh em trong mặt lục này là trong đó các anh em đó phần thử tăng tích của cái bộ hột uh, cái bộ hột tài xỉu cảm ứng không tang này thì uh, tôi đã vừa test cho anh em đấy thì uh, bước thứ hai tôi vào tôi test cho anh em thì test cho anh em ở đây là test cái nón cái nón quét tài xỉu có rung tầm xa thì à, anh em đứng ở trên cao anh em đánh cũng được đó, đánh đứng ở trên cao anh em đánh cũng được thì à, giờ tôi sẽ nhờ thằng cu em nó đấy, nó lắc thì à, vài chén để cho tôi đứng ở trên cao tôi đánh nhá cu vào lắc mấy tiếng để anh đứng trên cao anh đánh đấy thì để cu em nó ngồi xong ngồi xuống rồi đấy đấy thì tôi đứng ở trên cao tôi đứng ở đằng sau nó để tôi tôi đánh nhá đây tôi đứng đây nhá tôi đứng đây này đó rồi sau đi ở ờ, như chén này ờ, không có lục này không có lục thì là anh em sẽ đánh gì lục thì anh em đánh ờ, lục anh em đánh tài đánh lục tài mở cho anh em mở đi đó lục tài đúng không anh em tiếp tục ở như chén này không dung này Đấy, không dung không dung thì là anh em à, đánh xỉu cũng được hoặc là anh em bỏ đấy là tùy anh em nhưng mà nếu mà theo tôi thì là tôi sẽ đánh à, xỉu mở xỉu đó 144 đúng anh em đấy nó rất là hiệu quả cho anh em tiếp tục cho anh em một hai chén nữa đấy, như chén này thì hoàn toàn không có này đấy, không có cho anh em này mở xỉu tiếp này đó xỉu đúng anh em tiếp tục cho anh em tránh cuối cùng ở như thế này thì anh em đánh xỉu tiếp cho tôi tiếp tục là đánh xỉu mở xỉu đó đúng anh em thì uh, được rồi ok đấy thì uh, đây là cái bộ uh, tài xỉu hay là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung cái uh, bộ cảm ứng báo dung không tang này đấy cái bộ cảm ứng không gian thì uh, anh em đưa vào trong hột này anh em rất là đánh đánh rất là ok còn cái dán ở ngoài thì là nó lâu rồi đấy, nhưng mà tôi cũng vẫn nói để cho anh em biết thôi đấy, đấy thì có anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu cảm ứng này cái ờ, và cái nón quét vào dung tầm xa này để cho anh em đi đánh hiệu, hiệu quả nhất khi mời anh em đi sân chơi nhé thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này Đấy, tôi là Sơn Tài Xỉu Đấy, chuyên cung cấp cho anh em và tư vấn cho anh em những cái đồ chơi mà mới nhất 2020 2021 này cho anh em nhé Đấy thì anh em cứ liên hệ với số 0972 41 từ quý 4 Đấy. thì uh, anh em nào mà xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em